Ừ. con sẽ đi ra khỏi cái nhà này dù gì con cũng ở đây lâu lắm rồi trời đất ơi chị chị ở nhà em được bao lâu rồi chị